Hello các bạn nha Hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản hát điều khiển nhé Một game rất mới Từ khóa bầu cua Đây Con game này nhé các bạn Con game này Đấy, bây giờ mình sẽ tải vào mình đây Bản hát thì đã cài sẵn nha Mày vẫn liên kết với sát vào đây là có cái chữ ờ, phát với chữ rất là đẹp nè Đấy, sẽ mở lên Rồi Mình tắt tiếng nha rồi rồi bạn hết cái thì phải là xài hai máy nha các bạn đây là một cái máy chơi trong sòng này cầm cái này rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái máy nữa một người đứng ở ngoài mình điều khiển nha một người đứng ngoài điều khiển này mở cái ứng dụng điều khiển lên đấy rồi cái à, xài chơi điều khiển thì phải cần các bạn nha các bạn phải pha hoặc là 4G nha bây giờ mình sẽ khiển cho bạn xem nhé đây mình sẽ khiển bên số 1 là bên bầu này các bạn xem nhé mở này mình sẽ có be bầu nhé thấy chưa rất chính xác nha các bạn rồi sóc này Đấy. bây giờ mình sẽ khiển bé cua nha các bạn đây bé cua là số 2 nhấn nút gọi nha rồi bên này sang cha sẽ mở ra be cua nè đấy số be làng nai nè be nai rồi cũng sang chơi sẽ mở ra be nai nhá đấy be tôm nè số 4 rồi sang chơi sẽ mở ra be tôm nha đấy ghe à? rồi mở đấy rất nhanh nha ghé này khi mình khiến xong là một hai giây hai giây nhá ít nhất là hai tới ba giây là sẽ mở được nha ghé này đấy mình khiến ba con khác nhau vào được nhé các bạn đây mình khiến ba con khác nhau cho bạn xem này mình khiến hai cua này này hai cua này đấy mình khiến ba con khác nhau mở hai cua này sang chơi mở nha hai cua này này đấy thấy chưa rất là chính xác nhá đấy bài hát này này sẽ gồm là ba chức năng cho các bạn là quy luật cầm cái và điều khiển nhé đấy những bạn nào mà cần cái bài hát này thì liên hệ mình nhé với số điện thoại mà đã trên màn hình đấy là 0986 998 235 rồi chào các bạn nha